sân nhà mà cả ngày quay sân lau sổ trà cả năm chưa ngơi mệt mỏi rồi bởi muốn đi chút mà cũng không được nhìn lũ bạn thân check in xoay ngược thật thương thân tôi đến đây từ sáng muôn con chiều mẹ quá rồi mày sai con nhiều đúng không Trang ngoan biết bao CD Dọn rửa cho đâu được free Mẹ bảo cho mẹ nhờ tí Danh sách kéo dài như thế nên busy Ở nhà cả năm mẹ đã luôn phải nghĩ suy Làm cái này cái kia phải tỉ mỉ từng ly Quay sang xa xăm mẹ vẫn bảo phải dành ký còn đã dọn dẹp cả năm nhưng vẫn đâu hề ấm đi Tết đến nơi rồi mà sao chưa được hoan hỉ Phải ngồi đây lâu lông phụng bạc tí Hay mình làm chút cá xanh ngay Ngày hết căng thẳng lo toan cho ngày Tết được như ý Cùng cha không độ vui Tết đừng dẹp đi Tết mà căng gì căng thẳng thì hơi phí làm buồn không đổi phải qua cho bay lên Nào lên party uống không lâu là hết căng thẳng trong sân sân nhà cười lên đi thôi Tết đến ngay đây rồi vì muốn đón Tết phải hết buồn bề dẹp hết lo lắng để đón xuân về mệt mỏi nắng nóng sẽ hết như thân đời trà xanh không độ Tết không căng thẳng giải nhiệt đón xuân.